Thank you.

em tắt bến sang bờ gương nước chưa phai mờ mình trùng bông những ngày bên nhau hẹn ước mai sau mình nên duyên nên nợ nên vợ nên chồng anh sẽ là ông giáo làm cùng dừng căn nhà lá em thiêu thua mai giá bên đàn con trẻ nô đùa lòng anh nát tan thương số kiếm cơ hàng nên em đã sang xong rồi thôi còn gì đâu mà mong sang bờ gương nước chưa phai mờ mình chung bông những ngày bên nhau hẹn ước mai sau mình nên duyên nên nợ nên vợ nên chồng anh sẽ là ông giáo làm ta cùng dừng căn nhà lá em thiêu thua mai giá bên đàn con trẻ nô đùa số kiếm cơ hàng Đến em đã sang xong rồi Thôi còn gì đâu mà mong Lòng anh nát tan Thương số kiếm cơ hàng Nên em đã sang xong rồi Thôi còn gì đâu mà mong